안녕하세요 여러분 오늘 하루 일찍 퇴근시키고 저희끼리 아주 좋은 데로 왔습니다 네 여러분들 많이 궁금하실 텐데요 제가 말로써 주저주저 떠드는 것보다 일단 들어가서 확인하도록 하겠습니다 오늘 좋은 데 왔으니까 기대하셔도 좋습니다 까보시죠 테니스장도 있어 안녕하세요. 안녕하세요. À, anh, em, anh, em anh nói tiếng Việt được. Ờ, chút xíu. Good à, nghe nói good à. Không phải. Không chút phải. xíu mà. Chút xíu hả? Menu. À, menu. Two beer. Đây một chút. À 매니저예요? Yeah. Em là em là em là 매니저 hả? Manager, oh. anh là quay đến thôi. Trời ơi. Không thấy món không? Du ghét đón thử đón thử ghét 음, hai nắm hai nắm hả? ghét good <laughs> 와 오늘 우리 형님들이 한턱 쏘는 걸로 제가 이렇게 컨텐츠를 하게 됐습니다 그동안 어, 유튜브 하느라 고생했다고 해서 맛있는 식사를 대접해준다고 왔는데 마침 어, 이렇게 이쁜 아가씨들이 있는 곳으로 오게 됐습니다 그럼 뭐 술은 소주? 소주 소주 포카 소주 또 잠이 들 거. 형. 소주. Wait. Okay, check. You can check. You can check. Okay. Ờ, em lấy cả soju mình chị. Dạ, dạ có. Đúng quán quán mình có. Ok, ok. Ốp, phải. 뭐 올려도 될까? 응. 와, 뭐 알아서 다 해주네. 여러분들 영상에서 많이 보셨을 거예요. 워낙 이렇게 이런 식당들 자체가 베트남에서도 너무 유명한데 그 거의 영상에 나오지 않은 곳이 있어서 이렇게 찾아와 봤습니다. 에멀 보리 에멀. 네, 어, 반갑습니다. 요. 감사합니다. 음 그래 그래 뭔 말인지 모르겠다. 뭐? 음. 근데 몇 살인 몇 살이에요? 다은이도 아야? Dạ em 21 Tên là gì? Em tên Min n 어 눈이 눈이 막 딴 데로 가려고 어 정신 차려야지 죄송합니다 여러분 음. 그러니까 농촌이에요 완전 완전 시골이고 농촌이에요 어, 농촌에 민원 em b i n g h chút xíu t h ô i học bao nhiêu em học, bao nhiêu hả em đang đi học em v ừ học về ừ. dạ dạ chú em học bên dược bên thuốc á nên không có học tiếng Anh tiếng Hàn nhiều tiếng Anh thì biết chút xíu ừ. chúng ta chị rất thích người Việt Nam nhưng mà con trai không được con trai không được à, à con trai là sao vậy con trai em thấy con trai không mà. thích không con gái dễ thương vì đúng không không phải à, con trai là làm việc không tốt làm việc không tốt ừ, à. con trai làm việc làm việc tốt mà ở đây có khách người Hàn Quốc không dạ có có nhiều lắm luôn à, nhưng mà chủ yếu là khách diễn ừ, lai like, ở đây xong rồi ăn xong rồi công tác ở đây thôi uhm, tất cả biết ờ, uh, tiếng việt không biết chút xíu nhưng giống như là có một cái app lùa dịch đó dịch ra uhm, nhưng mà anh thế nào ok anh biết nhiều hơn những người khác em biết luôn á ờ biết nhiều hả ờ có những cái nói chuyện em người miền tay á nói không rõ cái người ta không hiểu nhưng mà anh hiểu là ok không hiểu anh không hiểu mà cũng hơi xui em thấy là người việt nam nhiều hơn là người hàn quốc à biết nam nhiều không nhiều nhiều người Việt Nam nhiều hơn người Hàn Quốc ừ. Nếu thai nè ừ. rồi khách sạn đi khách sạn kiểu là tấn công tới á à, cái này không kiểu là tấn công hay là ừ. gì là gì nè rồi rồi rồi rồi một hai ba vô, vô. Hình như thấy người uống xong cái vậy đúng không? Tất cả người Hàn Quốc ở à, soju uống uống soju uống cái kết thúc 응. 우와 껌찜 하이산 껌찜 no no 껌찜 하이산 껌찜 껌 only here have 아 껌찜 껌 껌, yes only, only here only here have 음, 여기만 있대요 과연 그럴까? 과연 그럴까? 매니저가 좀 털털하니 좋아요 성격도 좋고 I, I, I say là cơm, ok, no bình thường bình thường, ok không phải, rất ngon no. 앉아만 감사합니다 너도 보이더라 엠 이쪽 그래 아 오케이 오 좋아 좋아 오케이 오케이 오케이 이쪽 오케이 오케이 tất cả mọi người một hai ba vô hai b 아 좋아 어디서 배운 건 있어가지고 어 한 가지 말씀드리자면 이제 영어나 베트남어가 안 되시는 안 되신다면 권해드리고 싶진 않아요. 왜냐면 서로 서먹서먹합니다. 힘들어요. 서로 감정을 섞는 사이가 아니라면 아무래도 서먹서먹할 수밖에 없습니다. 베트남어를 조금이라도 아신다면 좀 대화하는 방법도 여러 가지니까 좀 서로를 이해하시기가 조금 편할 겁니다. 상당히 그리고 한국 사람이 베트남어를 하면 이 친구들도 되게 재밌어 해요. a n chưa học tiếng Việt mà anh nói giỏi vậy? Không phải. Chắc chắn. anh sao người sao nói chuyện giỏi vậy chú chú học tiếng việt ha anh hơi em chút xíu ok em ở đây chắc chắn 진짜 어디야 진짜 I'm good 진짜 here 너 실리콘 No so 자 형님들 죄송합니다 정말 대놓고 물어봤는데 진짜라고 하네요 em số một em số một No số một con mấy đi cô gái à làm sao người ta tại vì biết rượu mấy đi cô á one week uh, Drew and Drew 일주일에 두세 번 정도 나간다 chúng ta chúng ta theo và đường không hai người đường không yoga ừ. ok teacher yoga teacher yoga hả khi nào ạ uh, ờ, next week ok next week à, không được why ừ, làm biên nhiều hai chồng ờ, biết gì á hai chồng anh biết gì đúng không ừ. à, ok hai chồng biết gì mỗi nhảy làm đứng mà 매니저 theo, 일로 오세요 mày 일로 theo. 안녕하세요. 아, 안녕하세요. 네. 잘, 응, 하, 응, 한국 뭐, 어, đến ở đây. my, my phone, my ừ? phone number. Ừ, phone number. <laughs> ok, biết sẽ coi gì. À, 안녕. 안 돼. 안 돼? 안 돼. Thế được. YouTube 안 돼. <laughs> à, ok, cảm ơn, cảm ơn nha. Cảm ơn. Ừ. Chết, 아, em đã là em 제 chị nó là xạo 진짜? 어 어떻게 된 거야 이거 이건 기회야 아 중단 중단 컴 컴처팅 có em gì nè À. có có 너무 많아 Oh, sorry sorry sorry sorry em không xin lỗi em cười không có em biết anh giỡn hả à, em không có đánh một người đẹp trai đâu Đẹp trai. bình thường em không có đẹp em không có đánh một người đẹp trai đâu bình thường ok là không sao không sao còn vậy là dễ thương dễ thương đẹp cái dễ thương nuôi chuyên tốt ừ, số 1 số 2 số 2 ờ, số 1 hai người ừ, only one à, chơi một người à, thế hả số 1 cảm ơn anh Trần ơi Trời ơi ừ. Anh à, này Sao mày ta 21 21 21 뭐지? 왜? 핸섬 보이! 아, 빈통만 bình thường ok bình thường 빈통 bình thường ok 오케이 only one time 오케이 một lần thôi lại <laughs> sao chị đúng 뭐 할박 Làm gì Một hai ba. Oh oh oh 뭐 할박 어어어 컴컴컴컴 아니야 아니야 어, 맞아 맞아 어, 오케이 오케이 맞아 나이, 맞아 나이, 나이, 나이, 나이, 나이. 안 통하네 못난다서? 오케이 뭐 타이박 오케이 uống hả? Ừ, cảm ơn, cảm ơn. Không, cái này em ăn, cái này em ăn ok. Cốc thì chị mới chịu nha ngon 정신없게 먹었는데 저희가 신사적으로 노는 거니까 음, 여러분들께서 충분히 이해해 주실 거라고 생각이 듭니다 저도 남자고 또 여러분들도 남자고 그리고 모든 분들이 꿈꾸는 이성입니다 제 모습 그대로 또 우리 형님들 모습 그대로 이제 계산서가 왔네요 형님 감사합니다 잘 먹었습니다 네 어, 어 bao chứng anh Bình thường Bình thường à. trời trời trời à, Tú mà Tú Đau Tôi Tú Ok sorry Bé Phi được không? Được Được Được Thế hả? Ừ, để về đi Ồ, ở đây, ở đây live streaming mà Cái này anh cắt rồi, em biết mà 농담은 여기까지 하고 그냥 여기서 종료하도록 하겠습니다 오늘 형님들 덕에 이렇게 맛있는 자리를 했고 인사를 드리도록 하겠습니다 감사합니다 여러분 감사합니다. 바이바이. 바이바이. 수고합니다. 수고합니다. 어? 감사합니다.